có bốn miếng xoài nè thì mình ăn để à, nói chuyện với mọi người kể chuyện cho mọi người nghe tâm sự với mọi người thì, à, <laughs> tên hồ nào này con chào cô chú chưa con chào cô chú đi con chào tất cả mọi người <laughs> ở đây Peter nó biết nó biết nó biết uh, vẫy tay chào rồi là nó cứ chào hoài luôn Đúng rồi, bà nội của con sắp qua rồi để cho Peter ăn uh, miếng xoài Cái này là mình uh, make up, mình uh, thay đồ là để chuẩn bị mình đi nhà thờ mọi người Peter cũng đi nhà thờ luôn Nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm Chuyện là Mình đi nhà thờ thì cái này là chồng mình đi làm chồng mình đi làm thì chồng mình sẽ ở chỗ làm luôn mà mình sẽ bắt ráp tới chỗ làm của chồng mình và chồng mình sẽ chở mình qua nhà thờ. Thì từ nhà mình đi tới nhà thờ là mất khoảng 45 phút đó mọi người. Thôi con ăn đi. <laughs> Cứ rút cho mẹ hỏi là con ăn rồi con ăn đi. Đó. Thì tới nhà thờ đó hết khoảng 45 phút. Nhưng mà từ ở chỗ làm của chồng mình qua nhà thờ thì khoảng 20 phút thôi. Cũng hơi xa mọi người, lý do vì sao mình đi nhà thờ xa như vậy là bởi vì nhà thờ này là có uh, lễ có lễ bằng tiếng Anh á vào thứ tối thứ bảy hàng tuần lúc 6 giờ nha mọi người nên là nếu mà đi lễ bằng tiếng Việt á thì chồng mình sẽ không hiểu nên là tụi mình cũng muốn đi lễ tiếng Anh để cho chồng mình có thể tham gia vào cái cái ờ, cái cái buổi lễ tiếng Anh luôn thì á, tiếp tục với câu chuyện là mẹ chồng mình sắp về đây thì hai ngày nữa là mẹ chồng sẽ mình sẽ bay về đây là mình làm cái video này để mình muốn tâm sự với mọi người muốn kể với mọi người về cái nỗi niềm là nó cũng không phải là nỗi niềm nữa tại vì mẹ chồng mình qua đây thì mình cũng vui mình cũng ờ, hào hứng lắm nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng sẽ có những cái nỗi lo giống như là làm dâu này mọi người thì từ xưa giờ mẹ chồng với nàng dâu thì mình coi phim nhiều rồi thì mình cũng biết là mẹ chồng với nàng dâu thì ít nhiều gì ở chung với nhau cũng sẽ có vấn đề đúng không cho dù là mình ngoan hiền như thế nào hay là mẹ chồng mình có có có không có khách khe hay là mẹ chồng mình có vui vẻ hay là có dễ tin cỡ nào thì cũng sẽ có vấn đề thì mình thì mình lo lắng như vậy thôi thì mình coi phim nhiều <laughs> mình mình bị nhiễm phim với mọi người đó còn gì nữa ta thì ờ, đó mẹ chồng mình sắp qua rồi mình lo lắng mình cũng vui nha tại vì Ờ, thường chồng mình đi làm á, có mình với Peter ở nhà thôi thì cũng buồn, có hai mẹ con thôi, giờ thì có mẹ chồng mình qua nữa thì có người phụ mình chăm sóc Peter thì mình có thể đi làm. Nếu mà mẹ mình nếu mà mẹ chồng mình ở với Peter và chăm sóc Peter được ấy, thì mình cũng có thể đi làm. Và lý do vì sao á, mà mẹ chồng mình qua đây á, thì mình sẽ làm một video tiếp một video khác nha mọi người thì mọi người có gì mọi người thì thích video mình yêu quý gia đình mình thì cho mình một đăng ký hoặc like một xe để mình có tinh thần mình ra video nhiều hơn hoặc là mọi người có thắc mắc có câu hỏi gì á thì mọi người để ở dưới bình luận để mình um, uh, um, trả lời hoặc là mình uh, uh, mọi người thắc mắc gì thì mình mới biết để mình uh, làm video mình trả lời mọi người nha trời ơi Peter là Peter Peter nó quá nè đó và à, mọi người có uh, góp ý gì cho video của mình ấy, thì mọi người cũng bình luận ở dưới để cho mình cải thiện cái video của mình được tốt hơn nha rồi tiếp theo á là thực ra là mình cũng vui mình vui nhiều hơn là lo lắng nha mọi người lo lắng ở đây là chị có thì mọi người cũng biết rồi ai mà chẳng thích ra riêng thích ở riêng đúng không nhưng mà um, tự nhiên cái làm dâu thì mình lo lắng thôi à, thì mình với lại mẹ chồng cũng chưa gặp nhau bao giờ ấy nên mình cũng có phần nhiều lo lắng hơn rồi bà qua để ở luôn nữa rồi mình không có mình lo lắng là mình không biết mình có chăm sóc được cho bà tốt hơn không à, có chăm sóc được bà ưng ý không rồi bà ở đây có ổn không tại vì bà thứ nhất là bà nói tiếng anh thôi bà không có nói tiếng việt không biết tiếng việt một chút nào luôn rồi à, cuộc sống ở đây xe cộ đường xá nữa bà là người nước ngoài thì khi mà bà ở đây thì cái đường à, gọi là cái gì ta à, đi lại đó mọi người cái việc đi lại này cũng khó khăn hơn rồi ngôn ngữ nữa rồi ăn uống thì đồ ăn nó nó nó nó cũng là một phần khiến mình lo lắng không biết là bà ăn đồ Việt Nam có hợp không rồi ở đây làm sao rồi đi chợ rồi mua đồ ăn cho bà rồi chu cấp cho bà trong khi là chỉ có chồng mình mình chồng mình đi làm thôi nên là bà qua đây mà bà ở bà chăm Peter được á hoặc là cuộc sống nó ổn thỏa rồi ấy, thì mình cũng sẽ đi làm thì kinh tế nó cũng sẽ đỡ hơn được chút mà <laughs> mình đi làm chắc lương cũng không cao đâu tại vì hiện tại chồng mình là lương chính cho cho cho gia đình tại vì mình thì ở nhà chăm Peter thôi đó nói là như vậy thì à, để mình ăn cái xoài đã mời mọi người một miếng xoài nha xoài này cũng không có chua lắm mọi người mình mua ngoài chợ không phải là xoài keo nó dạng như là xoài cát á xoài cát mà xoài cát nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè đây là cũng không có có có có, có chua lắm mình thì mình thích ăn xoài xanh hơn là xoài chín Đơn xoài không? Ừ. Cái này là mình chấm muối mì tôm nha mọi người ừ. Còn miếng nhá ừ. Cái màn hình nó hơi nghiêng sao ta Đó dạ. Sorry mọi người nãy giờ đẹp màn hình nghiêng Rồi đẹp nữa nè Thường mình đi nhà thờ ấy thì mình sẽ mặc áo tay dài hoặc là mặc đồ kín đáo một chút mấy video mình đi chơi là mình mặc áo dây không mọi người cũng thấy rồi ừ. Ừ. thì um, hai ngày nữa là bà bà bay qua đó mọi người mẹ chồng mình bay qua là bán nhà ở bên nước Anh để về đây ở luôn đó mọi người mình thấy ờ, nhiều người thì người ta lại thích đi qua nước ngoài thích đi qua Mỹ đi qua Úc Canada hoặc là qua Anh nhưng mà mẹ chồng mình lại, lại từ Anh bay ngược về Việt Nam để sinh sống sao mẹ đang kể chuyện cho cô chú nghe nè sắp tới bà nội con sắp về rồi nè vui không hả Peter vui không? Đánh, đánh, đánh. Ừ, sắp tới bà nội về rồi mình à, mọi người có thấy cái cái, cái thùng tivi đây không cái thùng này là thùng tivi nha tại mình để cái thùng tivi này để mình chặn cái cầu thang lại không cho Peter lên <laughs> mình bảo mua cái đồ chặn cầu thang ở trên shopee mà mình chưa có mua được thôi lấy cái đó chặn luôn cái đó lấy cái đó chặn luôn đó sắp tới là mẹ chồng mình qua bán nhà bên anh luôn đó mọi người về đây ở hồi trước mắt á là mẹ chồng mình um, mẹ chồng mình sẽ ở đây bán nhà bên đó nhưng mà ở đây xem là có ổn hay không nếu mà ở đây ổn thì ở luôn còn không ổn thì về lại ăn nên là cũng không sao chắc bà bà qua đây ở bà cũng buồn mình với mẹ chồng mình cũng không nói chuyện nhiều mà là cũng không biết nói chuyện gì ý là video call với lại nhắn tin á ít lắm nên là mình cũng lo không biết là bà về đây ở mình có hợp không nữa hồi xưa á lúc mà mình ờ, học cấp 3 mọi người hồi xưa lúc mà mình học cấp 3 á lúc mà mình đang còn yêu đương kiểu mới quen xong rồi kiểu nấu ăn rồi học nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa kiểu ồ sau này á mình mà về làm dâu á thì mẹ chồng nào cũng phải yêu quý mình thôi tại vì mình đảm à, đang này biết nấu ăn nè tại vì mình nấu ăn từ nhỏ từ năm lớp 1 là mình đã mẹ mình đã bắt mình tập học nấu ăn rồi đã tập tành nấu ăn rửa chén nấu cơm rồi rồi đó rồi học nấu món này món kia mày mò xong rồi lau nhà quét nhà chăm em kêu sau này mà mình về mình ở với chồng mình ấy mình cũng không có sợ làm dâu thì mình còn thích làm dâu nữa cơ thích ở với mẹ chồng nữa cơ để mình chứng tỏ là mình cũng có thể chinh phục được bất kỳ người mẹ chồng nào nhưng mà tự nhiên giờ cái lấy chồng xong rồi hai đứa đang ở riêng đang kiểu thích ngủ thì ngủ thích ăn này ha thích thích dậy thì dậy mấy giờ thì dậy thích giặt đồ hay là giặt đồ mà tự nhiên giờ nghe mẹ chồng về ở mình cũng lo mọi người nhưng mà mình hy vọng là mẹ mình với mẹ chồng mình sẽ hòa hợp tại vì mình cũng lo lắng một phần là ví dụ giờ chồng mình đi làm đúng không thì mình ăn uống giờ nào mình không nhiều khi mình không có ăn mình ăn kiêng á mình giảm cân á rồi bây giờ có mẹ chồng về thì mình lại phải lo đồ ăn nấu đồ ăn cho bà á mình không biết là mình bà có ăn được đồ Việt Nam không tại vì mình chỉ biết nấu đồ ăn Việt Nam thôi đồ ăn tây thì mình cũng không có rành lắm á cái <laughs> mệt ông quá à? mọi người ơi ừ chào mọi người mọi người ơi bây giờ cũng tới giờ mình phải đi nhà thờ rồi mọi người cũng hơi trễ rồi á thì mình cũng xin kết thúc video tại đây tới hôm mình đi um, chuẩn bị đón bà như thế nào rồi đi ra sân bay đón bà có những gì thì mình sẽ làm video lại để chia sẻ với mọi người nha mọi người nhớ theo dõi và ủng hộ kênh mình để mình có thể ra nhiều video hơn và sắp tới bà về đây chơi thì mình hy vọng là mình có thể làm nhiều video hơn, video hơn với mẹ chồng mình kiểu ờ, mẹ chồng với dâu mẹ chồng tây với dâu việt như thế nào sống sao sao rồi nấu ăn sao sao thì mình không biết là bà có thích làm video hay không nữa mình cũng làm để mình quay video nhiều hơn nếu mà bà giả sử mà bà thích quay video á thì mình sẽ làm video nhiều hơn thì mình sẽ có nhiều video cho mọi người coi đó thì cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình từ trước tới giờ uhm, thì mình cũng xin kết thúc video tại đây nha bye bye mọi người con bye bye mọi người đi bye bye cô chú đi mama <laughs> hở ra cái là nó vừa mới lấy miếng xoài đó nó, nó nó chấm muối mọi người cay nè trời ơi là trời